làm sao truy cập bộ nhớ vũ trụ, nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của nhân loại và vũ trụ. Có một thư viện khổng lồ lưu trữ tất cả thông tin quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn vũ trụ. Nó giống như một ngân hàng ký ức đồ sộ, nơi những người có năng lực đặc biệt có thể truy cập để biết được tất cả sự kiện của nhân loại tự cổ chí kim, chi tiết đến từng suy nghĩ, ý định, hành động của con người rộng lớn hơn, nó chứa đựng toàn bộ tri thức của cả vũ trụ, từ lúc sự sống bắt đầu cho đến tương lai. Nhiều nhà bác học như Albert Einstein, Nikola Tesla đã từng tiết lộ rằng đây chính là nơi khởi nguồn cho những phát minh vĩ đại của họ và đây cũng là công cụ hoàn hảo của tất cả các bậc thầy tiên tri trên toàn thế giới. Đó chính là Thư viện Vũ trụ mang tên Akashic. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ các bạn sẽ tự hỏi liệu thư viện Akashic có thực sự tồn tại hay chỉ là mong ước và tưởng tượng của con người? Vì nếu nó thực sự tồn tại, chúng ta sẽ có thể lý giải được vì sao nhiều nhà tâm linh có thể nhìn thấy được các đời luân hồi của một cá nhân và vì sao các nhà tiên tri có thể dự đoán chính xác các sự kiện trong tương lai. Vậy Akashic có nghĩa là gì? cơ sở khoa học nào cho sự tồn tại của thư viện vũ trụ này và làm cách nào chúng ta có thể truy cập vào nguồn dữ liệu khổng lồ ấy. Một, Mấy ghi hình của vũ trụ Từ ngàn xưa, ý tưởng về sự tồn tại một không gian chứa đựng toàn bộ ký ức vũ trụ đã thu hút các triết gia và học giả trên khắp thế giới. Thuật ngữ Akashic bắt nguồn từ tiếng Phạn Akasha, có nghĩa là bầu trời hoặc thinh không. Cái tên hồ sơ Akashic được phổ biến bởi nhà thần học Helena Blavatsky vào thế kỷ 19. Theo người Ấn Độ cổ, Akasha có tác dụng như một cuốn phim, trên đó ghi nhận một cách rõ ràng, vĩnh viễn những âm thanh, ánh sáng cùng mọi hành vi tư tưởng của con người và tất cả mọi sự việc xảy ra trong vũ trụ từ thuở vũ trụ khai sinh. Chính nhờ sự lưu trữ đó mà những người có thiên mục, tức là con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy quá khứ, dù những sự việc ấy có xảy ra từ xa xưa đến thế nào đi chăng nữa. Như vậy, Akasha có thể được xem như một cái máy ghi hình vĩ đại của vũ trụ với tất cả thông tin được lưu tại một thư viện dữ liệu khổng lồ ở một thời không khác. hay Những người có thể truy cập hồ sơ Akashic Bạn đã bao giờ tự hỏi các nhà tiên tri lấy thông tin từ đâu? Phải chăng họ đã có thể tiếp cận một số kiến thức từ nơi mà người bình thường không thể tiếp cận. Trong suốt nhiều thế kỷ đã có những nhà tiên tri nổi tiếng tuyên bố rằng họ có thể liên hệ với những nguồn cảm hứng đặc biệt. Cụ thể vào những năm 1980, nhà tiên tri mù nổi tiếng Vanga đã đưa ra hàng nghìn dự đoán chính xác. Vanga nói rằng bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bằng tâm trí của mình và khi nhìn vào một người bà có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của họ tổng thể từ khi sinh ra cho đến khi họ chết đi. Như thế, bà đang xem một bộ phim vậy. Tuy mù, nhưng những tiên đoán của bà cực kỳ chính xác. Bà đã tiên đoán về thảm kịch ngày 11 tháng 9, vụ nổ hạt nhân ở Chernobyl, sóng thần ở Ấn Độ Dương, vụ chìm tàu ngầm của Nga và nhiều sự kiện khác đã thay đổi thế giới. Điều này cho thấy khả năng lấy thông tin bên ngoài Trái đất này không chỉ hạn cuộc ở năm giác quan của chúng ta. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng những tiên tri đáng kinh ngạc này đến từ một người sinh ra ở nông thôn, không thể đọc sách và không tiếp cận với TV hoặc bất kỳ nguồn thông tin hiện đại nào. Một trong những người rõ ràng có thể truy cập hồ sơ Akashic là Nostradamus, nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp này, đã tiên đoán chính xác nhiều điều bao gồm cả Đại Hỏa hoạn London năm 1666, cách mạng Pháp và thậm chí là cả sự trỗi dậy quyền lực của Hitler. Ông tiết lộ mình đã khai mở được tiềm năng đó bằng cách sử dụng các phương pháp được tìm thấy trong thuyết thần bí cơ đốc giáo của các nhà tiên tri cổ đại và ngay cả trong kinh Kapala của người Do Thái. Ông giải thích rằng đã có một trạng thái thần thánh mà tôi có thể tiếp cận nên mọi thứ diễn ra cùng một lúc. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều kết nối lại tại cùng một chỗ. Nikola Tesla, Albert Einstein cũng từng chia sẻ rằng họ nhận được những ý tưởng cho những phát minh vĩ đại nhất của mình từ một số nguồn bên ngoài. Einstein tuyên bố ông đã nghĩ ra thuyết tương đối chỉ trong một giây – và nó xuất hiện trong đồ ông không biết là từ đâu. Ngoài ra, các bạn biết không, câu chuyện về những người đã truy cập hồ sơ Akashic có thể được tìm thấy trong quá khứ xa xưa. 3. Cuốn sách của sự sống Điều thú vị là những ghi chép về hồ sơ Akashic có thể được tìm thấy từ 1.000 năm trước trong kinh điển Hindu cổ đại như Mahabharata và Purana. Những kinh điển này đều đề cập đến những câu chuyện về nhà hiền triết Vệ Đà nổi tiếng và huyền bí Narada. Narada đã vượt lên trên ý thức để thu thập kiến thức và đưa ra những lời dạy trí tuệ vĩ đại. Ông đã tiếp cận nguồn kiến thức thiết yếu nằm trong cấu trúc của trật tự vũ trụ thần thánh. Narada có khả năng thần bí để có thể khai thác kiến thức phổ quát một cách trực tiếp từ Akasha. Một vị thần khác ở thời Ai Cập cổ đại được cho là đã truy cập vào hồ sơ Akashic, đó là Thor hay còn gọi là Hermes Trismegistus. Trước khi được tôn kính như một vị thần, Thor là một người Ai Cập vĩ đại, một nhà triết học và là người sáng lập ra trường phái bí ẩn cổ đại. Ông đã nhận được sự hiểu biết thông thái khi đang trong trạng thái xuất thần thiền định. Kiến thức của ông quá rộng lớn và bao gồm tất cả từ thiên văn cho đến toán học Chúng vĩ đại đến nỗi người dân Ai Cập thời đó đã công nhận Thor là người có thể giao tiếp với các vị thần. Cuối cùng, họ đã tôn thờ ông như một vị thần của Ai Cập. Ngoài ra, ở Ai Cập cổ đại, những người có thể tiếp cận hồ sơ Akashic sẽ giữ vị trí rất cao trong triều đình, chịu trách nhiệm cố vấn hay giải thích giấc mơ cho các pharaoh. Không những thế, trong Kinh Thánh cũng có đề cập đến hồ sơ Akashic với cái tên Cuốn sách của sự sống trong cả cựu ước, tân ước và khải huyền. 4. Những phát minh không thể tránh khỏi Một trường hợp có thể liên quan đến hồ sơ vũ trụ Akashic là đã có một số phát minh vĩ đại được những người khác nhau trên toàn cầu đưa ra một cách đồng thời, dù họ không liên quan đến nhau theo bất kỳ cách nào. Hai nhà xã hội học là William Arpant của Đại học Columbia – và Dorothy Thomas đã xuất bản một bài báo trên tạp chí khoa học có tựa đề Những phát minh không thể tránh khỏi, trích dẫn 148 trường hợp phát minh, đồng thời trong đó những nhà phát minh không hề hay biết gì về công việc của người kia. Nhưng họ lại đưa ra cùng một lý thuyết hoặc có những sáng tạo đột phá cùng một lúc. Sự khám phá ra thuyết tương đối của Einstein gần như đồng thời với một nhà toán học người Pháp, Henri Poincaré. Khí oxy đã được tìm ra đồng thời bởi hai nhà hóa học Joseph Grizzly và Carl Wilhelm Scheele vào năm 1774. Cả Louis Horrens và Charles Ross đều phát minh ra nhiếp ảnh màu năm 1869, hay như máy bay đều được cả hai anh em nhà Gray và nhà thiên văn học Samuel Langley phát minh vào những năm 1890 làm thế nào mà những người ở các châu lục khác nhau, có nền văn hóa khác nhau lại có thể đưa ra cùng một ý tưởng vào cùng một thời điểm? Phải chăng họ đều đồng thời cập nhật vào hồ sơ vũ trụ và nhận được thông tin giống nhau? Mặc dù giả thuyết trên rất đáng lưu tâm, nhưng có lẽ nhiều người đang đặt câu hỏi rằng Vậy liệu có bằng chứng khoa học nào về sự tồn tại của hồ sơ Akashic hay không? Bằng chứng về sự tồn tại của hồ sơ Akashic sau nhiều năm nghiên cứu bản chất của trường điện tử và trường hấp dẫn, nhà khoa học từng được đề cử giải Nobel, tiến sĩ Irvin Laszlo tuyên bố rằng ông đã tìm thấy bằng chứng về Akashic. Tiến sĩ Laszlo đã khám phá ra năng lượng điểm không lượng tử là một trường bức xạ tồn tại xung quanh chúng ta và nó không chỉ mang thông tin vật lý của vũ trụ mà còn chứa cả thông tin về trí tuệ. Có thể nói trường Akashic được tạo ra từ các sóng lượng tử và phổ biến cho tất cả sự sống thông minh. Điều này có nghĩa là não bộ của con người có thể chạm vào những sóng lượng tử này để nhận được thông tin. Điều này nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng gần hai thập kỷ trước phát hiện của Laszlo, nhà vật lý đoạt giải Nobel Richard Feynman đã công bố lý thuyết kỳ lạ về ánh sáng và vật chất. Phát hiện đột phá này chứng minh rằng các electron trong não của chúng ta có thể được kích hoạt và nhận thông báo bởi các sóng lượng tử gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và tiềm thức của chúng ta. Tương tự, nhà phát minh Nikola Tesla đã từng khẳng định Bộ não của tôi giống như một chiếc máy thu vậy. Trong vũ trụ có một cái gì đó cốt lõi mà từ đó chúng ta có được kiến thức, sức mạnh và nguồn cảm hứng. Tôi chưa thể có được kiến thức về những bí mật này, nhưng tôi biết rằng nó thực sự tồn tại Bây giờ chúng ta biết rằng thông tin có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong vũ trụ ngay lập tức. Điều này có nghĩa là các nền văn minh thông minh ngoài kia cũng có thể gửi thông tin cho chúng ta bằng cách truyền sóng lượng tử hoặc các phương tiện khác. Họ rất có thể đã và đang thúc đẩy sự phát triển của chúng ta từ xưa đến nay thông qua những người có khả năng kết nối. Nó đơn giản là một loại chuyển giao suy nghĩ thông qua hồ sơ Akashic Quý vị và các bạn thân mến, vậy trước kho dữ liệu kỳ vĩ này của vũ trụ, làm cách nào chúng ta có thể tiếp cận được những thông tin ấy? Cách tiếp cận hồ sơ Akashic Theo triết học phương Đông, hồ sơ vũ trụ có thể được truy cập bởi những cá nhân đã giác ngộ. Trong lịch sử loài người, chỉ có những người được thần chọn, những người tu luyện chân chính hay các nhà tiên tri nổi tiếng mới có thể liên hệ với một không gian khác. Họ có thể thâm nhập và khai thác hồ sơ Akashic và đương nhiên họ có được vô số những thông tin có giá trị. Một khi bạn có thể kết nối với hồ sơ Akashic, bạn sẽ nâng cao trạng thái tinh thần và tâm linh của mình lên một tầm cao hoàn toàn mới. Một sự kết nối sâu sắc với tất cả các sinh linh sẽ ngự trị trong tâm hồn bạn và bạn sẽ hướng đến một mục đích sống cao hơn trong cuộc đời. Các bậc thầy tâm linh đã truy cập được hồ sơ Akashic và chia sẻ lại về việc đạt được một dòng chảy suy tư sâu sắc và khả năng sáng tạo thâm sâu. Một người chỉ có thể tiếp cận hồ sơ Akashic bằng cách nhìn vào trong, nghĩa là người ấy phải chân chính tu luyện bản thân, không ngừng đề cao tâm tính, tiêu chuẩn đạo đức của mình một cách nghiêm túc. Họ không thể hướng ngoại mà cầu, không thể dùng tiểu năng, tiểu thuật hay bất cứ thiết bị nào để đến gần với nó. Ngược lại, họ chỉ có thể tiếp cận được thông qua việc chân tu dưới sự dẫn dắt của một vị sư phụ chân chính như học giả Alice ở Bali, người có hơn 24 cuốn sách về thần học đã từng chia sẻ. Hồ sơ Akashic giống như một bộ phim điện ảnh khổng lồ. Nó ghi lại tất cả những ước mơ và quá khứ của địa cầu. Chỉ có những nhà tâm linh có tu dưỡng mới có thể phân biệt được hình ảnh chân thực. Nếu không, sẽ bị đánh lừa bởi những hình ảnh do tâm của mình chuyển hóa Light of the Soul, ánh sáng của linh hồn. Xung quanh chúng ta, quả là vẫn còn có rất nhiều điều huyền bí và vĩ đại luôn chờ ta khám phá. Nhưng để có thể đi từ biết được sự tồn tại của chúng đến sở hữu năng lực đặc biệt hay có thể tiếp cận những điều vĩ đại ấy, dường như vũ trụ luôn đòi hỏi chúng ta phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định về mặt đạo đức để có thể thực sự trở thành những nhà hiền triết